sau 40 tuổi đó chắc chắn là chị em phụ nữ của chúng ta rất là buồn bởi vì cái lỗ chân lông bắt đầu to này vết nhăn thì bắt đầu xuất hiện nhưng khổ nhất á đó là toàn bộ cái da nó chịu xuống nó chảy xuống làm thế nào để có thể khắc phục được cái điều này nâng cái cơ mặt này lên trả lại cho mình cái tuổi xuân thì đây chính là bí quyết của chị em phụ nữ nó gọi là cái viên à, ngọc rất là dễ thương mỗi một ngày đó chị em phụ nữ có thể sử dụng từ 1 cho đến hai viên mình ngắt cái đầu ra mình lấy cái tinh chất này trên tay mình chấm vào đây 5 điểm mình tán nhẹ ra tán nhẹ tán đều sau đó mình bấm để cho những cái tinh chất serum này nó ngấm sâu vào cái làn da của bạn bạn ngồi thẳng trước gương và bắt đầu bạn massage theo cái chiều bạn mong muốn à, thì chắc là các bạn cũng biết là cái huyệt của mình đó nó nằm ở tất cả các cái chân tóc cho nên khi massage bạn phải massage sâu cho đến tận chân tóc mới thôi và cái hướng massage đó được khuyến nghị đó là các bạn phải phát massage từ dưới lên trên từ trong ra ngoài à, chán mình lên trên chỉ khoảng 1 đến 2 phút mỗi một ngày chị em phụ nữ sử dụng từ 1 cho đến 2 viên chắc chắn bạn sẽ sở hữu một khuôn mặt có thể trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi các bạn trẻ đó trên 20 tuổi trở lên đó mà sử dụng càng sớm thì càng giữ được cái tuổi xuân của mình ví dụ năm 20 tuổi bạn sử dụng thì bạn giữ được cái khoảng tuổi là 20 ấy. nếu mà bạn không có chịu sử dụng bạn để cho 40 tuổi thì đến 40 tuổi bạn cũng chỉ giữ được cái khoảng tuổi là 40 thôi thành ra đó cái